What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Trước đây thì mình đã có review một em Lan Tu à, GK85 rồi Và có rất là nhiều bạn à, phản hồi tích cực về em này Vì em này có một cái cơ chế build khá là ngon và giá thành cũng rẻ nữa Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi à, review sơ qua một em nữa cũng đến từ hãng Lan Tu Đó là em Lan Tu G102 Và nó có cái thiết kế cũng gần giống như là con GK85 tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái phần numbers nữa uh, ok không nói nhiều mình sẽ cùng nhau đi vào review chi tiết nhé đầu tiên thì cái khác biệt lớn nhất so với bản GK85 thì có vẻ đó là cái ngoại hình bên ngoài thì em này nó sẽ có hai phiên bản đó là phiên bản màu matcha và màu xám như thế này với cái phiên bản màu xám này chúng ta sẽ thấy cái keycap của nó sẽ chuyển sang cái tông màu à, cháo lòng một xíu và đan là những cái keycap màu xám có một số cái à, hình in ở đây và ngoài cái cụm 85 à, phím như trước đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa là phần numpad đồng thời những cái phím on off này nó sẽ chuyển từ win và max này nó sẽ chuyển lên trên như thế này đó khá là gọn gàng đây là một con bàn phím mà thích hợp cho những cái bạn nào mà có thể sử dụng numpad rất là nhiều trong công việc nhưng mà không muốn à, nó rườm rà như những cái con full size thì con này nó cũng là một cái bản rút gọn khá là hay để mình thử so sánh với kích thước của cái con full size bình thường so với con này nhé đây mình đang có một em full size nữa là em à, Ancon HK104 thì như các bạn đã thấy thì cái, cái độ dài của con bàn phím này nó sẽ dài hơn cái con bàn phím của Lan Tu một khúc như thế này đó và kể cả cái độ rộng nữa thì con Lan con GK 102 này nó cũng sẽ ngắn hơn là con à, am cung full size như thế này đó thì đây là một trong những cái layout mà mình thấy nó khá là hay nhất là những cái người mà sử dụng đến số nhiều tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sử dụng cổng tai C ở cắm ở phía bên tay phải đây đó và chúng ta vẫn sẽ có các cái nâng hạ độ cao và phím vân vân keycap thì vẫn sẽ là keycap chuẩn ABS và được làm theo cái chuẩn kiểu dạng ờ, MDA như thế này thì nó sẽ hơi thấp và bề bề như thế thì nó sẽ cho cái cảm giác bấm cũng ok hơn về chế độ led thì nó cũng y chang như những con gk85 không có gì thay đổi hết nó chỉ có điều có phiên bản màu xám này thì keycap khác thôi chứ còn phiên bản màu xanh matcha này thì nó về cái keycap thì nó cũng y chang luôn màu sắc nó cũng y chang nhưng mà matcha của căn gk85 ok bây giờ mình sẽ cùng cắm vào máy và sao test luôn cho các bạn nghe nhé có lẽ đây là chính là cái phần quan trọng nhất của em này thôi vì em này nó gõ rất là ngon và đồng thời thì giá của nó cũng rất là rẻ nữa ok thì mic mình đã đưa hướng à, gần với chiếc bàn phím đây rồi thì à, các bạn như các bạn thấy thì cái bàn phím này led nó cũng y chang thôi cũng là phối hợp giữa màu hồng màu trắng và màu xanh ba màu cơ bản thôi và các cái chế độ đèn led thì không có gì thay đổi nhé thì chúng ta vẫn cứ giữ fn cộng với lại à, nút insert đây để đổi qua lại giữa các cái chế độ đèn led thôi đó tăng giảm độ sáng Đó, tăng giảm tốc độ chạy led đây Nó khá là đơn giản ok bây giờ mình sẽ cùng uh, sao test luôn cho anh em nhé còn này gõ thì bà cháy rồi Ok thì như các bạn vừa mới thấy đó thì thì như các bạn à, vừa mới nghe sao test của em này thì các bạn biết rồi đó thì nó cũng y chang như con GK85 thôi à, nó vẫn rất là ngon nghẽ vẫn rất là nổ à, start cũng rất là đều không có vấn đề gì hết à, switch thì mình bấm nó cực kỳ mượt rồi đó, red switch mà và con này à, thì với cái tầm giá nó đắt hơn con GK85 một xíu tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thêm cái phần num đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là tốt dành cho những cái bạn nào mà thích uh, full size mà nhỏ gọn Ok thì nếu mà các bạn à, muốn ờ, hỏi thêm thông tin gì về chiếc bàn phím thì có thể comment ở phía dưới phần à, bình luận nhé hoặc là inbox trên fanpage còn nếu như mà các bạn mà muốn tham khảo giá thì có thể click vào link ở phía dưới phần mô tả của video Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like, share và ủng hộ kênh Burst Gear đấy Bye bye